Hi và chào tất cả các bạn đến với video của mình và video của mình mình sẽ làm về loại cương kim loại điều chế kim loại về phần 2 và môn hóa lớp 12 nha bữa mình làm về phần 1 về lý thuyết bây giờ mình sẽ làm về phần 2 về 50 câu trắc nghiệm nha vẫn chưa có bài tập vì tới câu bài tập là câu 51 thì nó quá dài rồi nên mình làm 50 câu trắc nghiệm hóa lớp 12 bây giờ mình sẽ vô luôn nha ừ. câu 1 là hai kim loại đều thuộc nhóm 1A trong bảng tuần hàng là là các bạn đọc theo câu thần chú là bé mang pha sữa bara thì kim hai kim loại thuộc trong bảng tuần hàng đó chính là hai tuần hàng 2A đó chính là canxi và bari là câu D là 1D rồi sang câu số 2 là hai kim loại tề thuộc nhóm 1A trong bảng tuần hoàn là các bạn đọc theo câu thần chú là lâu nay không rảnh coi phim là các bạn sẽ được là natri và kali là câu câu B 2B theo các thần chú mà làm Câu số 3 là nguyên tử sắt có Z bằng 26 cấu hình electron tron của Fe đó chính là 1H2, 2H2, 2B6, 3H2, 3B6, 4H2, 3D6. Rồi câu A, 3 là A. Rồi câu số 4 á, thì chúng ta tính là, là nguyên tử chrome có 20Z bằng 24 cấu hình electron của chrome là các bạn đọc theo con thần chú của năm lớp 11 là là sáng sáng sáng pha sữa pha sữa đi pha sữa thì các bạn sẽ được và sẽ được là một hai hai hai hai b sáu ba hai ba b sáu bốn hai bốn s một và ba d hai là câu 4 là câu C sang câu số 5 là nghe liên kết kim loại là liên kết liên kết kim loại chắc chắn là liên kết giữa nguyên tử kim ion kim loại với tham gia của các electron tự do và và các bạn hỏi mình tại sao là nó mờ vậy vì mình lấy tẩy mình tẩy cái đáp án cũ đi á nên nó mờ rồi sang câu số 6 là mạng tinh thể kim loại có có mạng tinh thể của kim loại thì chắc chắn sẽ có nguyên tử kim loại rồi rồi nguyên tử rồi ion kim loại rồi các electron tự do là câu 6 là câu B là một câu lý thuyết rồi mình sang câu số 7 Câu số 7 chúng ta sẽ ra là thủy ngân dễ bay hơi và rất độc. Nếu chẳng may nhiệt kế thủy ngân bị vỡ thì chúng thì dùng chất nào có thể khử độc thủy ngân là dùng bắp tay ừ, giỡn thôi chứ là các bạn sẽ dùng bột lưu hình để xử, xử lý thủy thủy ngân nha dùng bột lưu hình để xử lý thủy ngân vậy bẹp ừ, lê thích đáp án mà thôi mình giải thích luôn nha câu số 8 á, là kim loại có những tính chất vật lý sau đây á, kim, kim loại chắc chắn sẽ có tính dẻo và tính nhận nhiệt và tính nhận điện và có ankim. Ờ, câu số 9 là kim loại những, có những tính chất vật lý chung là do do trong quá trình tinh tinh thể kim loại có các electron chuyển động tự do. Câu số 10 á, là kim tính chất vật lý này như đây của kim loại không có phải là e, các electron tự do gây ra đó chính là tính tính cứng. Số 11 là là kim loại giữa đây không không anh không phản ứng với nước với ở điều kiện thường là beri số 12 thì là kim loại phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch có môi trường kiềm đó chính là là can natri và câu số 13 là tinh kim loại có tính dẫn điện tốt nhất là là bạc nè bạc đồng và nhôm rồi lỡ lên hết đáp án rồi à, chắc ừ, cái này mình bị mình thiết kế mình lỗi slide nha các bạn lỗi đáp án rồi sang câu số 14 kim loại dẻo nhất là kim loại mà dẻo nhất đó chính là vàng người ta dùng vàng để người ta làm đồ trang sức mà người ta làm cũng dẻo nó đi vì nó là kim loại dẻo nhất Câu số 15 là kim loại có độ cứng lớn nhất á, kim loại có độ lực cứng lớn nhất chính là chrome. Và câu 16 á, là kim kim loại mềm nhất có và trong tất cả các kim loại kim loại mình nhắm đến nhất trong tất cả các kim loại đó chính là kali và kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất đó chính là wolfram và 0.8 là kim loại có nhiệt à, kim loại có nhẹ nhất á nhẹ nhất thì là liti mà cô sao 19 á, là cho giải kim loại CO Fe O e. kim loại dẫn điện tốt nhất trong giải này là kim loại dẫn điện tốt nhất đó chính là là đầu tiên là bạc sau đến đến đến đồng bây giờ không có bạc thì chỉ có đồng thôi là câu B là đồng có 20 là, là X là một kim loại loại nhẹ màu trắng bạc được ứng dụng rộng rãi trong đời sống X là gì X đó chính là X là nhôm rồi sang câu 21 là là tính chất hóa học đặc trưng của kim loại đó chính là tính khử và sang có 22 á, là cho các, các cái kim loại natri, mangan, Fe, Al kim loại có tính khử mạnh nhất á, kia là các bạn dựa vào giải điện hóa thì các bạn sẽ được sẽ ra được là cô natri, cô B rồi sang câu số 23 thì là cho các dạng ion kim loại loại kali ng, Me CO ion kim loại có tính oxy hóa mạnh nhất trong giải là ion mà có số ion hóa mạnh nhất đó chính là ng, ng cộng là các bạn dựa vào nó là trước hero no cái này không có hydro chứ các bạn dựa vào chảy điện hóa thì là các bạn sẽ được là kim loại oxy hóa mạnh mạnh nhất sẽ được là Ag là của C rồi mình sang câu số 24 thì là trong kim loại phản ứng được với dung dịch H2S4 loãng đó là kim loại mà phản ứng được H2S4 loãng thì kim loại nó phải đứng trước hydro thì kim loại đó chính là kim loại nhôm nhôm sẽ đứng trước hydro là câu D một D là lỗi hết đáp án rồi câu 25 là cho các cặp oxy hóa khử khử fe hai cộng fe zn hai hai cộng z chia cho zn cho biết phản ứng hóa học xảy ra từ hai cặp oxy hóa khử đó các bạn dùng quy tắc alpha thì các bạn sẽ được là các bạn sẽ sẽ được là alpha là mạnh cộng mạnh sẽ tạo thành yếu cộng yếu thì các bạn sẽ làm là z z zn nè cộng cho fe hai cộng và à, tạo thành thành ZN2 cộng cộng cho FE như là mạnh cộng mạnh thì yếu cộng yếu là cô B 25B rồi sang có 26 ngày 26 thì cho cặp oxy hóa khử Fe 2 cộng chia cho Fe cộng cho CO 2 cộng chia cho CO cho biết phản ứng hóa học xảy ra từ hai cặp oxy hóa khử đó nên là mạnh cộng mạnh và yếu cộng yếu các bạn cứ theo quy luật đó thì các bạn sẽ được Fe cộng cho CO 2 cộng tạo thành Fe 2 cộng cộng CO số 27 thì cho phản ứng hóa học M cộng cho CO 2 cộng tạo thành CO cộng cho Mn cộng phát biểu đúng là người ta hỏi phát biểu đúng đó, đó chính là là câu A là M có tính khử yếu hơn CO là sai rồi rồi câu số B là CO2 cộng có tính oxy hóa mạnh hơn MN cộng được đúng nè là câu B đúng và cô, mình giải thích là câu C tại sao là sai nha câu C CO2 cộng có tính khử mạnh hơn MN cộng là sai và các bạn làm ngược lại là mới đúng câu D là M có thể thể là kim loại đứng sau đồng là sai và và vì nó không thể đứng sâu đồng được và chỉ có là CO2 cộng có tính oxy hóa mạnh hơn MN cộng là cột B 27B 28 mình nghe kim loại nào sau đây phản ứng với dung dịch CuSO4 thì muốn phản ứng phản ứng với dung dịch SO4 thì các bạn phải cho nó là trước hydro trước hydro thì các bạn sẽ có, có sẽ có là sắt nè đầu tiên là các bạn phải có sắt rồi các bạn sẽ có kẽm và các bạn sẽ có thêm là mangan magie chứ là các bạn sẽ được câu B câu B là câu B có đầy đủ luôn là sắt nè kẽm nè magie là câu 28 câu B 29 là là là giải là giải điện kim loại là sau đây đây gồm những kim loại không không phản ứng với H2O ở nhiệt độ thường thì kim loại không phản ứng với H2O ở nhiệt độ thường đó chính là đầu tiên là bạc đỉnh nhôm DTFE và những cái mà có như là kali các bạn loại đầu tiên vì không phản ứng với H2O mà không phản ứng mà kali là các bạn loại đầu tiên các bạn loại sẽ được là câu A câu C và đến tiếp đó các bạn sẽ loại thêm các bạn loại thêm một chất đó là magie và các bạn sẽ loại thêm câu B luôn và chỉ còn lại câu D thôi là 29 là câu D câu 30 à, người ta cho là cho các kim loại Mg, AU, Al, Fe, Gr HG số kim loại không tan trong dung dịch H2O4 đặc nguội là hn 3 đặc nguội là cái này là lưu ý là nó cho mình hai chất luôn thì câu 30 này nó cho mình hai chất thì đầu tiên là là AU, ALFE và CR thì nó thì mình thì chỉ có được là các chất là đầu tiên là AU, Al, Fe, CR mình sẽ được bốn chất và loại trừ mangan ra mangan với HG ra là 30 là câu C và mình sẽ sang câu số 31 thì câu số 31 thì ta hỏi là cặp vi tố hóa học nào sẽ đa có tính chất hóa học giống nhau nhất các các tính chất hóa học giống nhau nhất chắc chắn là phải cùng nhóm mà nó phải cùng nhóm 2A giống nhau nhất thì nó phải liền phải là nó có một cái là gọi là cùng nhóm 2A thì đầu tiên thì chúng ta sẽ được là nó lên án thì câu một đầu tiên thì câu một là mình sẽ được là kali mangan mangan câu 31 câu A và câu số 32 thì nó lên hết bản mình giải thích thôi nha báo 32 thì cho MG vào các giao dịch AL, CL3, NACL, FECL2, COCL2 có bao nhiêu dung dịch cho phản ứng với MG có bao nhiêu dung dịch thì nó hỏi có bao nhiêu dung dịch thì thì người ta gọi người ta mình thì mình dùng là sau à, sau mangan và và trừ NaCl thì các bạn sẽ thu được là đầu tiên là các bạn sẽ thu được là ba dung dịch và các bạn là lần lượt là AlCl2, fecl 2 và CuCl2 và các bạn loại NaCl ra bởi vì nó là là nó không có đứng sau MG là sau MG sau anh nhé là không đứng sau rồi sang có số 33 cho hợp hợp kim AlFeCu và dung dịch CuNO3 tức là hai lần dư chất rắn thu được thì người ta hỏi mình là chất rắn thu được thì mình mình lấy mạch để yếu mà mạch để yếu chính là là CO đó chất rắn thu được là CO thôi rồi sang câu số 34 kim loại Fe, ZN, NCO, Al đều đều tác dụng với dung dịch nè để tác dụng với dung dịch gì và người ta nói mình là đầu tiên là để tác dụng với dung dịch là trừ AO ra trừ vàng ra và trừ bratin ra trừ hai chất đó ra thì mình sẽ thu được mình sẽ nhận được trước đó chính là HNO3 đoạn và mình sẽ thu được cục C sang câu 35 nha là kim loại M sau là phản ứng với được với dung dịch H HCl dung dịch CuNO2 H, NO tất cả hai lần dung dịch H, HNO3 đặt nguội kim loại M kim loại M chắc chắn là kim loại M chắc chắn sẽ là ZN và vì vì kim loại M đứng trước hydro là ZN là 35 câu B sau câu 36 là là cách nào sau đây bảo vệ được kim loại không bị ăn mòn á rằng đột là mình sẽ dùng mà dùng các chất bền đối với môi trường đường phù phủ lên bề mặt các kim loại đúng nè là không là không bị ăn mòn thứ hai là nối kim loại cần bảo vệ với kim loại hoạt động yếu hơn là sai và là kim loại hoạt động mạnh hơn là câu B là sai nối kim loại cần bảo vệ với kim loại hoạt động mạnh hơn đúng nè vì nó ngược lại các câu ở trên là sẽ là câu A và câu C đúng là đáp án câu D 36 D 37 biết rằng ion B mà trì hai cộng trong dung dịch à, trong dung dịch oxy hóa thu được được à, được thiết khi khi nhúng hai hai kim loại trì và thiết được nối với nhau bằng dây dẫn điện và một dung và và một dung dịch điện ly thì thì thì thiết sẽ lớn hơn chì đầu tiên là thiết sẽ lớn hơn chì và chúng ta sẽ có là chỉ có chỉ có thiết bị ăn mòn điện hóa là của D 37D và sau mình sẽ cho đáp án sau nha vì mình ở đáp án trước là nó hiện trước nên mình cho đáp án nó sau là câu số 38 là cho các cặp kim loại nguyên tử tiếp xúc với trực tiếp với nhau Fe và và BB Fe và chì á Fe và kẻ Fe và thiết fe và dieter khi khi DT chứ e, à, khi những các cặp kim loại trên vào dung dịch chất điện ly số, số cặp kim loại trong đó Fe bị phá hủy trước là thì Fe bị hắt hủy trước đầu đầu tiên là là đầu tiên là Fe bị hắt hủy thì mình mình sẽ thu được á là mình sẽ nhận được các chất đó là mình sẽ trừ kẽm với sắt ra thì còn lại là mình nhận hết thì mình trừ kẽm với sắt thì mình còn lại ba chất là câu D là 38 là câu D Câu 39 là nghe. Câu 39 thì để bảo vệ ống thép dẫn nước, dẫn dẫn dầu, dẫn khí đốt bằng phương pháp điện hóa người ta gắn vào mặt ngoài của ống thép khối kim loại người ta sẽ gắn vào khối loại gì? Đó chẳng là khối loại kẽm rồi là Z là câu 39 câu C. 40 á, để để để một động vật bằng thép trong không khí ẩm thì kim loại sắt sẽ kim loại sắt sẽ đầu tiên là A không bị ăn mòn là sai chắc chắn là ngược lại bị ăn mòn cô B đã bị phá hủy hủy do xảy ra kiểu ăn mòn điện hóa đúng rồi nè vì nó thỏa mãn thỏa mãn điều kiện đề cho và phân tích câu C câu C thì bị phá hủy do xảy ra kiểu ăn mòn hóa học là sai là mình cho nó ngược lại còn câu D là không bị ăn mòn là cho ngược lại bị ăn mòn giống câu A là con 40 là câu B là mình rất thỏa mãn à là đáp án đó mình sẽ cho như thế này nha rồi mình sẽ sang câu 41 thì câu 41 trên cửa các đập nước bằng thép thường thấy có gắn những lá kẽm mỏng làm như vậy để chống ăn mòn các cửa đập theo phương pháp nào trong phương pháp nào sau đây thì người ta sẽ dùng ờ, phương pháp gì á, thì người ta gọi là phương pháp điện hóa mình đang học phương pháp điện hóa thì thì mấy cái phương pháp khác thì nó không có liên quan nó chỉ đa số xuất hiện trong bài sang câu số 2 thì khi khi điều chế kim loại các ion kim loại đóng vai trò là chất các ion đóng vai trò nha cái này là vai trò là chất oxy hóa vai trò oxy hóa còn chất khử đó là quá trình quá trình khử còn đây là vai trò thì vai trò vai trò oxy hóa là câu 42 là câu C mà một số bạn sẽ lầm tưởng là câu A bởi vì câu A là quá trình chứ không phải là vai trò vai trò thì mình cho là oxy hóa ok là 42 là câu C 43 là nguyên tắc chung điều điều chế kim loại là nguyên tắc nó là nguyên tắc gì nguyên tắc là khử cation kim loại thành hợp chất kim loại là nguyên tắc là là nguyên tắc chung là của a đúng vì nó là nguyên tắc chung và anh dương trị âm các bạn nhớ vậy anh dương trị âm sang câu 44 44 thì đầu tiên các bạn sẽ là để khử CO2 cộng trong dung dịch COSO4 4 có thể dùng kim loại gì đây là đầu tiên chúng ta sẽ phải có điều kiện đầu tiên là trước CO và không tác dụng với nước đó, đó là điều kiện câu 44 là điều kiện là trước CO trước đồng và không tác dụng với nước là câu 44 sẽ mình sẽ là, là câu sắt à, 44 là câu D là sắt vì nó là trước CO và nó không tác dụng với nước là thỏa mãn điều kiện sang câu 45 thì điều, điều chế kim loại bằng cách ừ, chất kim chất kim loại mạnh để lấy kim loại mạnh yếu ra khỏi muối đó gọi là phương pháp gì người ta gọi đó là phương pháp thủy liệt đó là phương pháp thủy liệt đây là một khái niệm rồi đây là đáp án nha rồi sang câu 46 thì chất không khử được sắt ở nhiệt độ cao là ta hỏi mình là chất không xử được sắt ở nhiệt độ cao đó chính là đồng không khử được sắt ở nhiệt độ cao là đồng nhôm thì có thể khử được rồi nè CO e thì có thể và hydro có thể luôn ở nhiệt độ cao nha các bạn nên nhớ ở nhiệt độ cao đó là đàm không thể và câu 46 là câu A câu 47 hai kim loại có thể điều chế bằng phương pháp thủy, nhiệt luyện là phương pháp nhiệt luyện thì các bạn nên nhớ là phương pháp nhiệt luyện thì nó đâu cần phải thử được ở nhiệt độ cao thì nó chỉ có chỉ có sắt và đồng thôi và mình sẽ có được có sắt và đồng là câu D là 47 là câu D chỉ có sắc và đồng với thỏa mãn điều kiện của nó thôi rồi sang câu 48 cho luồng khí hydro dư qua hỗn hợp oxit CO Fe2O3 NO MgO nung ở nhiệt độ cao sau phản ứng hỗn hợp còn lại là hỗn hợp còn lại chắc chắn là phải sau Al thì sau Al thì chúng ta lại có thêm câu 848 thì chúng ta sẽ có sau Al thì là CO là chắc chắn là một là CO rồi đến Fe FAO thì mình sẽ loại mình loại được câu A ZN mình sẽ được ZN và mình sẽ loại được câu câu, câu D thì còn lại câu B với câu C ở MG MGO nhưng mà MG không thể nung được ở nhiệt độ cao với sau ứng hợp hợp còn lại là vẫn là MGO thì mình sẽ thu được là 48 là câu C nó còn lại CU, FE, ZN và MGO ok sang câu 49 49 thì thì dãy các kim loại không thể được điều chế bằng phương pháp thì điện phân dung dịch muối của chúng là không thể điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch của muối của chúng á đầu tiên là các bạn à, cho nó là trước trước nhôm trước nhôm thì các bạn sẽ được là trước nhôm á, là được bạc bari này kali này rồi à, trước, trước nhôm mà các bạn có thêm một số là các bạn sẽ loại được à, cột b vì nó là chữ không thể sắc có thể rồi hồi nãy mình vừa một cái câu vừa ở nhiệt độ cao mình cho các bạn rồi đó là xác không thể mình sẽ loại được câu B với câu C còn lại câu A với câu D và mình sẽ loại thêm một chất đó là CO CO không thể làm được được được điện phân dung dịch muối của chúng là không thể CO là có thể là có CO luôn thì chỉ còn là mỗi câu A thôi câu A là bari kali magie là không thể là 49 là câu A sang con 50 50 thì trong công nghiệp kim loại được điều chế bằng phương pháp điện phân hợp hợp chất nóng chảy của kim loại đó là điện phân hợp chất nóng chảy của kim loại đó chính là natri là 50 là cụ A là xong đây là đáp án nha các bạn đáp án và trên đây là toàn bộ chủ họ chủ đề hoặc đại cương kim loại điều chế kim loại phần 2 nha với 50 câu trắc nghiệm lý thuyết và cảm ơn các bạn đã xem video xin chào và hẹn các bạn các video sau nha bây giờ là khoảng 12 và các bạn à, cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua